Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Soi Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé. Thì trước khi đến với cái video nhận định phân tích ngày hôm nay, thì anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này nhé. Để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới uh, để uh, lên những cái video uh, soi kèo cũng như đưa ra những cái tỷ lệ kèo mà chuẩn nhất cho anh em uh, theo đặc biệt là những anh em mà đã vào nhóm của Tiến đấy thì trước giờ bóng lăn chắc chắn là Tiến sẽ đẩy cũng như là là sôi rất là kỹ các mã kèo về đội hình cả săn và chất lượng con người và đưa ra những cái tỷ lệ kèo có tỷ lệ thắng cao nhất cho anh em vào để anh em kiếm cơm gạo cũng như là gỡ gạt ở những cái trận banh thua tha phía trước à, à, những trận banh thua tha mà trước khi mà anh em vào nhóm của tiến ấy ok thì à, à, trong video lần này tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em cái trận đấu tại à, La Liga vòng thứ 27 trận đấu giữa monaca với Osasuna nha anh em đó thì à, trước khi mà đến với nhận định phân tích trận đấu này cũng như những video trước thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trước nha đây thì hiện tại cũng có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi à, nhà cái đã đánh giá đội chủ nhà Monaco với tỷ lệ thắng rất là cao trước Osasuna trong cái cuộc đối đầu này. Đấy thì uh, à, Monaco lần lượt chấp đội khách Osasuna với mức chấp là 0.25, 0.5. Đó còn có mã kèo đồng nữa nha anh em. Nhưng mà mã, kèo đồng ở trận đấu này thì à, nếu mà nằm đội chủ nhà ăn rất là thấp, bỏ một ăn 0.56 mà thôi và đội khách nếu mà kèo đồng thì ăn rất là cao bỏ một ăn 1.56 đấy thì uh, mức tài xỉu trận đấu này uh, khá là thấp nha anh em 1.5 1.75 và hai hòa cả trận đấy thì với những tỷ lệ kèo hiện tại uh, tuy là chưa có nhiều nhiều mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc hay kèo cá độ ghi bàn gì đấy uh, chắc chắn là trước giờ bóng lăn uh, tầm uh, 6 đến 7 tiếng thì nhà cái sẽ đẩy lên nhiều mã kèo hơn cho anh em chơi đó thì đây là cái việc mà anh em chơi chơi, chơi trên trang có thể chủ động ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích đúng không ví dụ như bây giờ có rất nhiều mã kèo để anh em chơi nè nếu anh em chơi bên ngoài anh em đấu được lựa kèo đâu nó chỉ đưa ra một mã kèo cho anh em chơi mà thôi đó như mã kèo nửa trái này anh em chơi Monaca mà chấp nửa trái ăn 2.25 có nghĩa là bỏ một củ ăn được một củ 250k à, nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài báo ngoài qua thầu qua cõi thì cò nó vẫn đưa cho anh em mã kèo là chấp nửa trái này nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 8 ăn 9 thôi nó sẽ cắn một khúc từ anh em đúng cho anh em đó cái việc đó là cái hại khi mà chơi báo ngoài qua thầu qua cò đó anh em chơi trên trang thì có thể ăn đủ ăn là rất là cao không bị mất phí mất like hết nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài vừa mất like mất phí nè lại không được à, ăn những cái mã kèo cao như là chỉnh trang ngược lại còn bị à, thầu cò nó ăn trên đồng nữa đúng không anh em anh em thua thì anh em bị thiệt còn em thắng thì lại bị một khúc à, cắn một khúc từ những thầu cò đó anh em chơi như vậy là nói thẳng là chơi như vậy là chơi ngu nha anh em nếu như mà tiến có nói gì mà mà đụng chạm đến em thì tiến xin lỗi nha tiến chỉ muốn tâm sự những gì mà tiến muốn cho anh em né xa thầu cò thôi đó anh em chơi trên trang đi chủ động cầm trang thích ra vào mã kèo nào tùy mình thích luôn nó không có bị ảnh hưởng không có dính líu tay hết ăn rất là cao luôn đấy vào kèo bán kèo như nào cũng được cũng có thể đợi trận đấu diễn ra ví dụ như bán kèo mà khó vào đó cứ đợi trận đấu diễn ra đi xem chân nó đá như thế nào 50 phút kèo lên kèo hạ đó rồi anh em vào trực tiếp luôn đó ok cho anh em thì với những mắc kèo hiện tại anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái trận đấu này trước cũng như là phân tích nhận định về hai cái đội này xong rồi sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn chuẩn xác nhất cùng với tiến nhá đấy thì à, trước tiên anh em có thể thấy là cái đội hình ra sân ở trận đấu này của đội chủ nhà Monaco đó chính là 532 còn đội khách là 433 thì đây chỉ là những cái đội hình mà ra sân dự kiến của hai đội thôi nha anh em đó đội hình ra sân dự kiến của các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham khảo mà thôi à, tiến sẽ không nói nhiều về cái phần này nhá vì chắc chắn là cái đội hình này sẽ không có chuẩn xác à, khi mà trước giờ bóng lăn sẽ có rất là nhiều thay đổi vào cái đội hình này đấy thì đến với cái bảng xếp hạng đây anh em hiện tại trên bảng xếp hạng La à, Liga thì à, đội chủ nhà Monaco đang đứng ở vị trí thứ 11 cũng như đội khách Osasuna là vị trí thứ 10 thì hai cái đội này hiện tại anh em có thấy này à, Monaco thì có được 32 điểm sau 26 vòng đấu với 9 chiến thắng 5 hòa và 12 thất bại ghi được 22 bàn thắng và để thủng lưới 27 bàn còn đội khách Osasuna thì ghi được 22 bàn thắng luôn và 27 bàn thua hai cái thông số đội này khá là ngang nhau giống hệt nhau luôn về số bàn thắng bàn thua này anh em nhưng Osasuna hơn cái đội xếp thứ hơn hơn cái đội chủ nhà Mallorca với hai điểm cách biệt đó Osasuna đang có được 34 điểm sau 26 vòng đấu với 9 thắng 7 hòa và chỉ nhận 10 thất bại thì anh em có thể thấy hai cái đội này khá là ngang tài ngang sức với nhau từ cái số bàn thắng được ghi cho đến cái số bàn thắng thua luôn đó thì với ờ, cái bảng xếp hạng hiện tại anh em cũng có thể thấy là cái kèo này khá là căng nha anh em khá là căng và tương đồng với nhau không có chênh lệch nhau cho lắm Đấy thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé Cũng như là phong độ sân nhà sân khách luôn đây thì ở ờ, trước tiên là đội chủ nhà ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì cái thằng Monotka này có được uh, ờ, 3 chiến thắng, một hòa và phải nhận đến 6 thất bại nha anh em. Đó ba chiến thắng 1-0 trước uh, Kenta này, rồi 1-0 trước cái đội uh, uh, Real Madrid này. Đó chiến thắng 1-0 trước Real Madrid này rất là uh, bất ngờ dành cho Monotka nha anh em. Đó cùng với đó là chiến thắng 4-2 trước uh, Villarreal đó trong đó thì có hai trận hòa à, tỷ số có một xin lỗi anh em có một trận hòa tỷ số một điều trước Real Sociedad này cùng với 6 trận thua trước uh, Real Sociedad luôn rồi uh, ờ, Cadiz cũng như là Sevilla rồi Espanyol chơi và gần nhất là cái trận thua 0-1 trước Real Betis đấy thì đây là cái phong độ 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường của cái thằng Monaca cái phong độ uh, khá là tệ không không uh, không đến nổi tệ như này nói chung là không đến nổi tệ đối với một cái đội bóng mà nằm ở mức trung bình như là Monaca đấy còn về đội à, khách về đội khách Osasuna thì à, cũng à, tương đồng thôi không chênh lệch quá nhiều khi mà chỉ có được 3 chiến thắng 3 trận hòa cùng với 4 thất bại ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó và ở cái trận gần nhất ở cái trận gần nhất thì Osasuna đã phải chịu thất bại trước Villarreal với tỷ số 3-0 ngay trên sân nhà của mình và ở trận đấu này là uh, Monaca sẽ được thi đấu trên sân nhà cũng như sân khách làm chiến làm khách sẽ dành cho Osasuna và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé đây thì trước tiên nhìn vào Monaca thì cái phong độ sân nhà của đội bóng này cũng khá là tốt nha anh em khi mà có được ba chiến thắng đó ba chiến thắng trước uh, cái đội bóng cũng rất là mạnh luôn một không trước Kenta này rồi một không trước Real Madrid này rồi bốn hai trước Villarreal các đội bóng rất là mạnh nha anh em cùng với đó là một trận thua chỉ duy nhất một trận thua trước chơi với số 1-0 và mới đây nhất trên sân nhà thì Monaca có được một trận hòa cùng tỷ số một đều trước Real Sociedad đấy một phong độ cũng ờ, tương đối ổn khá là tốt trên sân nhà của Monaca còn về đội khách Osasuna thì đã trải qua hai trận hòa một đều trước uh, ờ, Espanyol cũng như là trận hòa 0-0 trước uh, Vona, uh, đó và trong đó có được một chiến thắng 3-2 trước Sevilla này và gần đây nhất trên sân khách chiến làm khách ở Valencia thì Osasuna đã phải nhận thất bại với tỷ số là 0-1 đó thì xét về cái phong độ sân nhà sân khách của hai đội thì uh, ờ, uh, ờ, Monaca trên sân nhà nhỉnh hơn một ít so với Osasuna nha anh em và Osasuna cũng thi đấu không đến nổi tệ trên sân khách khi mà chỉ phải nhận một thất bại ở bốn trận làm khách gần nhất mà thôi đó thì với những cái phong độ sân nhà sân khách này cũng như về đến đội hình ra sân dự kiến của hai đội tỷ lệ kèo nữa thì à, tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu đây thì trong lịch sử đối đầu ở bốn trận thi đấu gần nhất thì uh, Osasuna đã có lợi thế hơn khi mà có được hai chiến thắng uh, một trận hòa cùng với một thất bại trước Monaco cũng như là ở La Liga ở lượt đi ở trận lượt đi nha anh em trận lượt đi mùa này thì cái thằng Osasuna đã có được một chiến thắng 1-0 trước Mallorca ngay trên sân nhà của mình đó thì với những cái ờ, thông số hiện tại cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là đội chủ nhà Mallorca chấp 0.25 trước Osasuna thì cái mã kèo này đang rất là khó để anh em vào đúng không anh em vì Osasuna ở lượt đi cũng đã thắng uh, cái đội Monaco với số 10 nè cũng như trong lịch sử đối đầu thì Osasuna thắng 2 hòa 1 và chỉ thua một với Monaco mà thôi đối với cái thông số này thì rất là dễ rất là dễ xảy ra một cái trận hòa một cái trận hòa cuộc đối đầu này cũng có thể là Osasuna thắng cũng có thể là Monaco thắng đó nhưng mà sẽ chính xác hơn chính xác hơn nếu như mà anh em nắm bắt được cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội xin lỗi nè cái đội hình ra sân chính thức của hai đội đó cũng như là nắm bắt được hai đội chơi với cái sơ đồ nào rồi có cầu thủ nào ra sân chơi tấn công hay phòng thủ rồi à, có những cầu thủ trụ cột mà chấn thương không lấy ra sân đấy lúc đó anh em nắm bắt được tình hình mới dễ vào kèo nha anh em chứ hiện tại với mã kèo này thì tiếng rất là khó để cho anh em đúng không nếu như nếu như mà tiếng cho hên xui để cho xong chuyện thôi thì chắc chắn là là à, à, tiến sẽ đẩy lên những má kèo mà mà tiến đưa lại cho anh em mà chứ không có cần thiết phải phân tích nhận định cho anh em làm gì cả đấy nên tốt nhất với mã kèo này anh em mà muốn đầu tư cũng như muốn kiếm lãi trận đấu này cũng như ở các trận đấu sắp tới tốt nhất thì cứ vào cái nhóm của tiến đi vào cái nhóm của tiến thì tiến sẽ hướng dẫn cho anh em chơi riêng trên một cái trang giống như tiến nè có thể chủ động ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích cũng như có thể lựa chọn kèo thoải mái luôn đó thấy kèo nào cao anh em kết anh em vào đó hoặc là khó quá thì cứ để vào chặn đi để bóng lăn xem như thế nào xem chân cẳng như thế nào lúc đó anh em vào cũng chưa muộn đúng không mình cầm trang mình chơi chủ động mà đấy ngoài ra còn có mã kèo cả hai đội ghi bàn kèo thẻ kèo góc rồi rất nhiều mã kèo dị khác nữa đó cái việc cầm trang rất là lợi thế còn nếu mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò thì cũng như tiếng đã nói rồi đấy vừa mắc like mắc cỏ nè không được vào nhiều mã kèo mà anh thích nữa. phải chơi báo trước ba bốn tiếng nữa lúc đó chưa biết đội hình ra sân người chơi chơi kiểu đó thì chơi để làm gì đúng không anh em thua tha này nọ các kiểu người, người chưa biết được sơ đồ chưa biết đội hình thì vào lúc đó đâu có đổi được đâu đấy cho nên thật sự những anh em nào đang thua tha sau bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiến đồng hành ở những chặng đường phía trước cũng như lấy nhiều món kèo chuẩn nhất thì cứ vào nhóm của tiến nha nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết nhưng đặc biệt phải có hai điều kiện mới có thể vào nhóm của tiến nha anh em thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên nếu mà anh em cầm vài trăm thì đừng có liên hệ tiến làm gì hết đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng anh em nhớ nhá đấy thì chỉ cần hai cái điều kiện thôi thì có thể vào nhóm của tiếng rất là đơn giản đúng không anh em đó thì với những cái mã kèo hiện tại tuy là tiếng khó để cho anh em vào mã kèo chấp cũng như là mã kèo tài xỉu nhưng thay vào đó tiến sẽ cho anh em một mã kèo là tham khảo trận đấu này à, đây à, xin lỗi anh em không phải một mà là hai nha tiến sẽ cho anh em hai mã kèo tham khảo trận đấu này đây tiến sẽ cho anh em xem lại cái thông số này để anh em vào mã kèo nha thì đây là cái thông số mà cả hai đội ở đã ở 7 trận đối đầu nhau gần nhất này đó ở 5 trên 7 trận gần nhất thì đã về mức là xỉu thẻ có từ 4 thẻ phạt trở lại thôi đó và có từ ờ, 10 góc trở lại thôi ở 6 trên 7 trận gần nhất đúng không anh em thì với hai cái thông số này anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là xỉu thẻ 4.5 cả trận cũng như là xỉu góc 9.5 ở trận đấu này chắc chắn với anh em là xỉu góc chỉ nằm ở mức là 9.5 thôi chắc chắn là sẽ không có lên 10.5 như cái mã kèo trong lịch sử này đâu đó vì hiện tại cái kèo góc của hai đội này xuất hiện rất là ít nhưng tiến vẫn ưu tiên về cái góc cho anh em vì à, à tiến đã xem xét cũng như là về tham khảo những cái mã kèo góc ở những trận đấu gần đây của đội của hai đội này đều xuất hiện dưới 8 góc mà thôi không đến 9 góc nữa đó cho nên anh em có thể đầu tư cho tiếng đây anh em có thể đầu tư cho tiếng mã kèo thứ nhất là mã kèo xỉu thẻ 4.5 ft ok cho anh em còn mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là anh em vào cho tiếng mã kèo xỉu góc 9.5 ft đây là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này hai mã kèo mà chuẩn nhất để anh em dễ kiếm lãi nhất đó anh em không có cần phải chơi mã kèo chấp hay mã kèo tài xỉu để làm gì hết nếu thật sự anh em mà đang thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn mà kiếm cơm gạo muốn thắng nhanh nhất thì cứ vào hai mã kèo này cho tiến nha đó thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến cho anh em để tham khảo thôi anh em thấy hợp ý trùng máu anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại đó thì hai mã kèo này chỉ có trên trang thôi nha anh em anh em chỉ có chơi trên trang giống như tiếng nè tự chủ động cầm cái trang để chơi thì mới vào được các cái mã kèo này đó còn nếu như mà anh em chơi bên ngoài qua hầu qua cò chắc chắn sẽ không vào được hai cái mã kèo mà tiếng cho này đâu đúng không anh em đó cho nên à, cái việc cầm trang rất là lợi thế cũng như là chủ động vào được những mã kèo mà mình thích đó và hiện tại tiến xin nhắc lại với anh em là tiến nhận định và lên kèo cho anh em trận đấu này khá là sớm khá là sớm nha để cho có đời sức từ youtube để cho anh em có thể tìm kiếm tham khảo các mã kèo trong cái video này đấy cho nên mã kèo thẻ cũng như là mã kèo à, à, xỉu gốc này tiến chưa có cho anh em xem được nhưng chắc chắn với anh em vào ngày 31 vào ngày 31 tháng 3 đó vào buổi chiều thôi trước 6 7 tiếng khi mà trận đấu này diễn ra thì nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo thẻ cũng như mã kèo gốc. Đó, lúc đó thì mã kèo xỉu thẻ chỉ dao động ở mức là 4.5 uh, cả chặn thôi đó cũng như là xỉu gốc thì cũng dao động từ 9.5 mà thôi thì Tiến cũng sẽ đẩy lên trước cho anh em tham khảo hai mã này ở lúc đó có mã kèo anh em chỉ cần việc liên hệ với Tiến để vào nhóm xong rồi Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em lập một cái tài khoản trên trang để chơi cùng với cái việc anh em chỉ cần ờ, vào kèo hai cái kèo này thôi đó tỷ lệ thắng rất là cao nha anh em và anh em đừng có ngại ngùng mà phải ờ, liên hệ cho Tiến để để chơi trên trang cũng như xin vào nhóm để làm gì hết anh em cần một người mà mà uh, cùng đồng hành với anh em cũng như là hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang thì anh em cứ liên hệ thôi không có gì phải ngại đây hết ok cho anh em tiến sẽ rất là nhiệt tình hỗ trợ cho tất cả anh em luôn đó thì nếu như mà anh em à mà anh em mà yêu quý tiến thì hãy để lại cho tiến một cái like một cái like trong cái video này cũng như là à, một cái bình luận về à, cái tỷ số trận đấu này đó hay là một cái bình luận về mức à, xỉu thẻ hay tài thẻ hay là xỉu gốc tài gốc đấy thì à, tiến sẽ lựa chọn ra những cái bình luận cũng như những cái dự đoán mà chuẩn xác nhất về các mã kèo mà anh em đã chọn đó nhanh nhất chuẩn xác nhất thì tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k đó 500k tiền mặt nha anh em ok thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em uh, nhớ để lại một like một lượt bình luận về tỷ số này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo và cái kênh uh, tiến bóng đá này giúp cho tiến nhé ok và chúc anh em luôn có thật nhiều sức khỏe và uh, luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư